Ở phần này, cô giáo có những ví dụ sau. Các con cùng nhìn lên và quan sát. Cô Ngọc Lan có một băng giấy. Cô chia đều băng giấy này thành 3 phần bằng nhau. Cô tô màu 2 phần. Khi đó, cô sẽ được một phân số. Đố các con, đó là phân số nào? Phân số của chúng mình tìm được, đó là phân số 2 phần 3. Phân số này biểu diễn điều gì. Phân số 2 phần 3. 2 là chỉ số ô vuông đã được tô màu và 3 là chỉ tổng số ô đã được chia đều. Băng giấy này ta chia đều thành 3 ô bằng nhau, 3 phần bằng nhau đây. Tô màu 2 phần và phân số này biểu diễn số phần đã được tô màu. Cụ thể, số phần đã được tô màu trong băng giấy là 2 trên tổng số 3 phần. Ta viết được 2 phần 3. Ta đọc thế nào? Ta cũng đọc là 2 phần 3. Bây giờ các con quan sát tiếp một ví dụ nữa. Cô cũng có một băng giấy lớn hơn. Băng giấy này cô chia thành 10 phần bằng nhau. Nhớ là chia thành 10 phần bằng nhau nhé. Bây giờ cô tô màu 5 phần. Khi đó cô sẽ tìm được phân số chỉ số phần tô màu như thế nào. Bạn nào có thể đọc giúp cô được không? Phân số đó chính là phân số 5 phần 10. 5 là biểu diễn số phần đã được tô màu. Nhớ là số phần bằng nhau đã được tô màu là 5 ta viết ở từ số. 10 là gì? 10 là tổng số băng giấy chia thành 10 phần bằng nhau.